Đấy, cái video ngày hôm nay tôi ờ, muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi mới ờ, cho ra mắt anh em à, thì cũng có rất là nhiều anh em đã sử dụng cái hột tài xỉu bên tôi rồi và cũng có nhiều anh em vẫn chưa biết về cái cơ sở bên tôi Đấy, cơ sở bên tôi ở bên xe miền Tây anh em nhé bên xe miền Tây Sài Gòn Đấy, thì à, bên tôi là chuyên cung cấp những cái hột tài xỉu mà để cho anh em đi lắc cái anh em mang lại hiệu quả cao thì uh, ngoài cái à, hộp tài xỉu ra bên tôi còn cung cấp những cái đồ chơi cờ bạc ví dụ như là uh, bầu cua đấy, sóc đĩa tài xỉu game đấy, anh em nào mà cần thì anh em cứ liên hệ với tôi hoặc là anh em nào cần tư vấn thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai cái số điện thoại trên màn hình muốn sở hữu đó thì uh, ngày hôm nay tôi uh, chia sẻ cho anh em cái bộ uh, cái bộ hột tài xỉu uh, cây bộ tài xỉu cây này được làm từ cái chất liệu cực kỳ tốt cho anh em và cực kỳ hiệu quả cho anh em đi lắc hột thì bao khôn cho anh em luôn hột đi cực kỳ khôn nó hoàn toàn không giống hột chợ riêng hột này tôi đã làm hết rồi tôi đã bao hết rồi anh em về anh em chỉ việc chơi và cái bộ hột này thì anh em có thể giữ tài giữ xỉu được Đấy, và cái chén kết của anh em và cách lắc cái chén kết của anh em lên tới 90 phần trăm thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em à, cái bộ hột tài xỉu à, cây bên tôi Đấy. thì cái bộ hột tài xỉu cây này thì anh em có thể gọi là bộ hột tài xỉu mắt hí cũng được nhé Đấy, bộ hột tài xỉu mắt hí cũng được Đấy. thì ờ, bộ hột tài xỉu cây bên tôi thì có hai loại để cho anh em lựa chọn thứ nhất là bộ hột tài xỉu tam sắc và bộ hột tài xỉu tam huyền nhé thì đây là bộ hột tài xỉu cây tam huyền này Đấy, đây là cây tam huyền này Đấy, cây tam huyền nhé còn đây là cây tam sắc này Đấy, đây là cây tam sắc nhé Đó, đây là cây tam sắc thì là có hai loại để cho anh em lựa chọn đấy tam sắc và tam huyền đấy thì anh em nào mà muốn uh, sở hữu thì anh em cứ alo cho tôi qua số điện thoại trên màn hình để anh em xem hột cực kỳ đẹp nhá bò thì mỹ mãn rồi không phải chê ra đâu được nữa nhá đó thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em uh, cái bộ hột tài xỉu cây này xem là nó đi như vậy nó đã đủ tiêu chuẩn để anh em đi lắc cái chưa đấy, thứ nhất là khi mà anh em tìm mua cái bộ hột tài xỉu mà để anh em đi lắc thì là anh em thứ nhất là bộ hột nó phải đi đều đấy, bộ hột nó phải đi đều đó đó vừa vừa xỉu lên tài cái này sẽ xuống xỉu đấy, sẽ xuống xỉu đấy, lên tài đứng ở tài một chén thì không bao giờ có đứng chén thứ hai nhá chén này 90 phần trăm là dùng xỉu đó xỉu đấy thì ờ, cái bộ hột này nó đi rất là đều như vậy và còn cái giữ tài giữ xỉu thì là anh em khi nào anh em mua bộ hột hay là anh em sở hữu cái bộ hột rồi thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em đấy. giữ cho anh em một vài chén đấy, thì đang xỉu đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này đó hai ba bốn này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này một một ba này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này hai ba bốn này một ba bốn này một hai năm này hai ba bốn tiếp này Đấy, trái này lên tài lên bão lục đấy, lên bão lục đấy thì à, cái bộ hột này nó đi đều và nó đi khôn như vậy thì là anh em có thể sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu ở bất cứ những cái sân chơi nào hay là bất cứ những cái sòng sới C1 hay đấu trường lớn nào đấy, anh em sử dụng nó anh em đi lắc thì là nó bao lủi cho anh em đấy, bao thầy thợ nghe hột cho anh em đấy, và bao tăng tích cho anh em nhé ăn thua chạy hột